thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol xin chào mọi người đến với chương trình duy nguyễn vlog ngày hôm nay à, thật ra là hôm nay à, duy phản bị một vấn đề về game hôm nay phản bị cuộc sống nhiều quá giờ đổi là phản bị về game có con nhỏ kia bạn nó nó vô BBT tập á, nó vô theo online game center của anh Duy Nguyễn á, nó tập xong rồi cái tự nhiên thấy anh kia nó tập ngày nào cũng đèn rồi có tập miết hết Ủa hỏi cu mày thù như ngực khác nó không có tại ngày xưa sư phụ em chỉ cái đó sư phụ mày là thằng nào nó hai sư phụ em thằng kia kìa nó chỉ em sao nói là giờ còn nhỏ tập ngực đi mốt lớn một xíu nữa tập lưng tại vì á tập ngực á mà giờ tập lưng là teo ngực nghe cũng có lý bạn nghe nó nghe có lý nó nghe có lý nên nó vô trong game center đó nó tập nó áp dụng y chang vậy cái mà gì mới hỏi nó ủa tại sao mà nghe có lý à, xong rồi mày bỏ thằng thầy mày luôn rồi cái đó tại thầy em nó kỳ quá em bỏ nó luôn rồi nói tới đây thôi cả cũng hỏi sâu như vậy mình đi vô vấn đề là giờ tập ngực á rồi ừ, có được tập lưng không hay tập lưng là có lép ngực không nghe nó có vẻ nó hơi bị mông luôn mà nó hơi bị mâu thuẫn đúng không thì bây giờ đầu tiên khẳng định vai trò của người vật có lưng hai cơ rất đẹp người đàn ông đúng bạn ngực là như vậy ngực tấn công nhưng mà lưng phòng thủ đúng không đây là ngực tập nó mới có chứ phải tự nhiên nó có nha phải tập muốn chết luôn nó mới có ngực rồi lưng vừa vừa thôi đừng bự quá mặc mà, mà, mà, mà, bự quá đó bạn mặc áo đi cái đi vậy nè kỳ lắm đó vừa vừa như duy được rồi đây lưng lưng là tạo gì sức mạnh những cục u cơ chữ v còn ngực tấm kia thì hai cái vùng cơ này nó phải cân đối với nhau phải cân bằng với nhau thì cơ thể chúng ta mới đẹp được cái thì cái một cái khái niệm bây giờ mình tập tập lưng nó có teo ngực không bạn nghĩ là có không nếu mà có chắc là chuyên gia nó lép rồi khẳng định câu cuối nha tập lưng không teo ngực thằng nào nói tập lưng teo ngực tào lao tào lao nghe vậy thì cái câu nói mà tập ờ, tập lưng mà teo ngực nó xuất phát từ cái gì ta chắc là hai nhóm cơ ngực cái bạn nó tưởng tượng giờ ngực nó bơm dày xong cái mình tập lưng cái cơ nó chạy qua sau lưng và ngược lại bây giờ tập lưng xong rồi tập tập, tập, tập lưng tập ngực xong rồi mình mình mình mình tập ngực nhiều quá cái cơ lưng nó chạm cơ ngực thì là các bạn đó có một khái niệm là sự di chuyển cơ trong tập luyện có không ta không có bạn khẳng định với bạn luôn nguyên tắc phát triển cơ là không có chuyện di chuyển như chân trọi nha bây giờ tại sao chúng ta nó bự chúng ta tập đúng chúng ta bự chúng ta ăn đúng chúng ta bự chúng ta uống súp vô bổ sung nó bự vậy phải bự trên cái cơ chế nào thí dụ như giờ ngực của Di đi nó có mấy trăm ngàn sơ cơ trong đó gì không biết thì bạn có tập không tập gì nó có mấy trăm ngàn sơ cơ nằm đó đó mà khi bạn không tập thì cơ bạn teo còn khi bạn tập thì cơ bạn nó phá nó phá xong thức ăn này nọ đó thịt cá trứng sữa dê bò quay huyết mát này nọ đó nó bơm vô nó bơm vô làm cho cơ bạn nó bự ra thì cũng mấy trăm ngàn sợi cơ đó nó bự ra thì ngực bạn nó bự lên chứ không phải là mấy trăm ngàn sợi cơ đó nó đang từ ngực mà nó chuyển qua lưng và ngược lại nha rồi chắc có một khái niệm này nữa nè thí dụ như à, à, kiếm gì đi à hiểu sao tập à, à, tập à, ngực mà teo lưng rồi chắc bạn đó tưởng vậy ví dụ như mình vô mình đẩy ngực đi mà mình vô mình đẩy ngực cái lưng mình nó dựa xuống ghế đúng không cái lưng mình nó dựa xuống ghế rồi xong cái cây mình nó đẩy lên vậy là nọ xong rồi nó đè cái lưng dẹp lưng xì ra teo lưng <laughs> xì ra teo lưng mà chắc vậy quá rồi còn có mấy bà rô các bạn mấy bà rô ghế kia xa quá là biển đi quá nó rô giật cái ngực dịnh vui ghế vậy nè ép vô bật một cái ngực teo giật cái răng cái căng vô chết mẹ đè ngực teo ngực teo ngực teo ngực căng vậy quá nói vậy thôi suy ra nằm sấp teo ngực có ai nghe câu nằm sấp teo ngực không nói chung thì ờ, tại vì mới tập xong gì hơi bị tăng động nha bạn, vui thôi mà khó quá nha nói chung giải thích cho tụi em á lưng là lưng ngực là ngực đùi trước là đùi trước đùi sau đùi sau không có chuyện tập cơ này mà tác động cơ kia từ khi tập sai thôi hiểu không không có khái niệm tập cơ này tác động cơ kia chúng ta bị teo cơ chẳng qua là bạn đói ăn bạn đói ăn thì bạn teo cơ thôi nhớ ăn uống nó phải đầy đủ dinh dưỡng và khoa học thì cơ bắp chúng ta mới phát triển và mới bự được nên lặp lại một lần cuối không có chuyện tập lưng mà teo ngực tập ngực mà lép lưng nha không có khái niệm đó cực kỳ quê khái niệm đó luôn á con cu kia hỏi anh nữa mấy em nó hỏi vậy nè anh gì ơi sao anh thấy có mấy thằng lưng bự mà vú nó không có à anh chắc nó không tập vú hả không không nó tập thấy mẹ nó luôn á tại vú nó không bự thôi hỏi tại sao tại thiên mệnh chứ sao trời đời có những thằng vậy đó biết sao giờ trời phú ra cơ lưng nó bự nó tập nó cũng bự nữa ngực nó bị lép nó tập kiểu gì nó cũng lép hết nó tập đúng thay vì Nguyễn duy Phổ nó lên được chút xíu thôi còn nó tập tầm bảy tập sai sách thì nó càng lép nữa cái chuyện này chuyện bình thường thì cái cảm quan á mấy em nhìn vô á thằng lưng bự nhìn gật tép nó có cái đó là cái cảm quan đúng không tại vì cái lưng nó quá bự đi thì mình nhìn vô mình mình thấy ấn tượng ở cái lưng không à mình không thấy ấn tượng ở cái ngực nên đâm ra cái ngực á thì mình cảm thấy nó nhỏ thôi và ngược lại có những thằng ngực bự ăn nhiêu ngực hết trơn à vú chà bá vậy nè cái lưng nó cũng được á nhưng mà nhìn cái lưng nó không cân bằng cái ngực bởi vậy cái vẻ đẹp lắm em đẹp nhất là sự cân bằng đẹp nhất là sự cân bằng nó phải hài hòa với nhau nó phải hài hòa giữa ngực ờ nó hài hòa giữa mông nó hài hòa giữa đùi nó hài hòa giữa bụng chứ không phải cái nhóm cơ nào cứ bự là đẹp nha bự nó bự vừa vừa thôi bự quá khổ là xấu đó cái lưng bự quá khổ em mặc áo không được nó khó mặc lắm đó còn cái ngực bự quá khổ mà cái vai nó nhỏ nhìn nó còn hài dữ nữa đó nên tập cứ nói chung là bình thường thôi đừng đừng đừng có bự quá nha vậy thì làm sao để có được cái vẻ đẹp cân bằng và hoàn hảo như vậy các bạn cần phải tập đúng phương pháp ở đây nói chuyện đúng phương pháp và phương pháp là gì là di nguyễn diêm phổ tập từ từ đi hiểu nó không có khái niệm ừ em mới vô tập một tháng thôi anh anh anh chỉ em tập được đi qua tháng thứ sáu mới cho tập lưng nha mấy bạn đây là có đó xưa đó bạn nói chung kinh nghiệm làm nghề tại cái máy lưng nó mất tiền đó cái máy lưng nó mất tiền xưa đầu tư đổ được máy lưng đâu bạn máy nhỏ nhỏ vô á nó chỉ tập ngực 6 tháng đi con 6 tháng sau phải tập lưng nha tập lưng trước xấu hư nhỏ tình sái cổ luôn chưa làm ăn nha đừng tiết lộ nha nên thôi giờ hiện đại là bạn máy móc nó cũng rẻ rồi nên tập nó phải đều là tập ngày hôm nay tập ngực thì ngày mai tập lưng chứ không có cái niệm là tập ngực 3 tháng rồi mới tập lưng và ngược lại không có khái niệm tập bài này trước xong mới tập bài sau tức là sao có có những cái trường phái này mà giờ vô mà đẩy ngực cho tao đi 6 tháng sau mới cho banh ngực cho mày giờ banh ngực tét cơ ờ, tao ao luôn không có cái chuyện đó đừng bao giờ nghe những cái tin như vậy mình tưởng đâu thiệt mình suy nghĩ và phân tích ông Duy Nguyễn có tập gì không không hề nha không hề có khái niệm đó đó không có khái niệm ừ giờ ờ, tập lưng á thì không được kéo à, mày kéo mày kéo rằng mày kéo lưng trước mốt lưng mày nó méo nè cực kỳ buồn cười và cực kỳ khôi hài là anh chưa có đạo đó chúng ta phải tập chúng ta mới đẹp chúng ta muốn có ngực chúng ta phải tập ngực và chúng ta muốn có lưng và chúng, thì chúng ta phải tập lưng đúng không tập ngực thì có cơ chế press fly đúng chưa đếp tập lưng á, thì có cơ chế gì pull down row hết thì tại sao cho tôi row mà không cho tôi pull down kỳ vậy à nãy giờ nói chuyện trai nhiều quá giờ nói chuyện gái thì bạn ha chuyện gái á, thì ờ, nó có sợ gì không sợ xong sợ trời gái teo ngực bờ chồng bỏ luôn chứ nên mấy bạn cũng ngại tập ngực nhưng mà nó thì cái bạn ngực con gái khó tập lắm nó nó khó lắm chỉ tập được ngực trên thôi ngực trên là ngực trên này nè ngực phía trên này nè đó con gái tập được ngực phía trên này ngực phía trên này cao xong mà nâng với cái cặp lên cái nữa này bu ra vậy à, chứ con gái không ngực dưới nha bạn gái tập dưới vô dụng nó chả làm cả đó con gái nên chủ yếu là tập ngực trên và tập ép ngực đó duy nói với các bạn rất nhiều lần con gái nên tập ngực trên và tập ép ngực còn lưng con gái tập vừa phải thôi nó thật tập vừa phải thôi sức chịu đựng của phụ nữ nó không cao như đàn ông đâu xương khớp này nọ các kiểu sau này còn đẻ nữa nó nên, nên đôi khi á có một số bạn nữ người ta tập quá nặng đi nó coi mấy con nhỏ chích gì nó coi mấy con nhỏ chích chích mấy nhỏ châu phi nó em thui lui ra mỹ đâu không biết các bạn làm này nọ ghê gớm lắm xong cái mình mình mình mình coi theo thì đồng ý coi là không có gì chân hết á nhưng mà học theo học theo cái phương pháp đó nó dẫn tới một sự không phù hợp nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề về cuộc sống về thẩm mỹ ví dụ như ở góc độ thẩm mỹ các bạn nói tao thích là được đúng bạn thích là được kệ bạn mà tôi không thích cái suy nghĩ của bạn đâm ra tôi chơi với bạn bạn mất quan hệ thôi chứ gì đâu nó nên ở chị em phụ nữ tập lưng là nên tập nhưng mà tập với một cái sự vừa phải tập với một cái sự hợp lý nó khác so với tập một cách nó quá nặng một cách nó quá nhiều nó dẫn tới cái lưng của bạn nó thô hơn con trai nữa trời ơi con gái vòng lưng có rảnh luôn bạn nhiều khi lưng cứng hơn lưng của bạn nữa thì các bạn tự hỏi đáy lòng mình các bạn có chấp nhận với một người yêu như vậy hay không bạn có chấp nhận hay không hay bạn vô bạn dạy nó nó ra như vậy đã đời rồi bạn bỏ nó luôn đúng chưa đó nhưng mà nói đi cũng phải nói lại có những bạn cơ trội thì thôi nó cũng hơi xui nhưng mà đa phần nó cũng vậy đó bạn sống mà phụ nữ nó tập gym nó khó hơn đàn ông rất là nhiều đó do đó là các bạn nam nha mà có dẫn bồ tập gym nhớ chỉ đúng bài đúng phương pháp nha theo gym nữ tâm kinh nha thước tha nhưng mạnh mẽ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vlog tiếp theo xin thân ái kính chào chúc bạn thành công hãy đến THL Gym Center trải nghiệm cùng Duy Nguyễn nhé